1 đề bài cho như sau. Một bếp điện hoạt động bình thường thì có điện trở là bằng 80 ohm và cường độ dòng điện qua bếp là bằng 2,5 ampe. Và đề bài hỏi như sau, tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong một giây. Rất dễ. Ok. Phần B, đề bài bảo rằng là nếu dùng bếp điện này để đun sôi nước trong à, đun sôi 1,5 lít nước có nhiệt độ ban đầu là 25 độ C thì thời gian đun nước là 20 phút. Coi rằng nhiệt lượng đun sôi nước là có ích tính hiệu suất của bếp cho biết nhiệt dung riêng của nước là bằng 4.200 joule trên kg Kelvin. Vậy thì ta phân tích đề bài này cách giải. Phần A đề bài yêu cầu là tính nhiệt lượng của bếp tỏa ra trong một giây, tức là T có rồi. À, cường độ dòng điện có rồi. R có rồi. Vậy ta áp dụng công thức của định luật Joule-Lenser Q bằng Y bình phương nhân R và nhân với T là xong. Và ta được uh, tính được nhiệt lượng. Tiếp theo, ta lại biết là nếu thời gian là bằng 20 phút, 20 phút và bếp vẫn bếp trên thì lúc này con sẽ tìm được cái nhiệt lượng mà bếp tỏa ra, ta tạm thời gọi là quy quy quy quy tỏa, quy toàn phần. Thế xong đó thì con lại biết được là đun sôi 1,5 lít nước. 1,5 lít nước thì tất nhiên ta quy đổi ra trở thành là 1,5 kg nước. Bởi vì khối lượng riêng của nước sấp xỉ là bằng 1.000 kg trên mét khối. Nên đây sấp xỉ được trở thành là 1,5 lít nước thì bằng 1,5 kg